Sau đây ờ, tôi xin ờ, giới thiệu các bước hàn ống nhựa HDPE sẽ gồm 6 bước cơ bản. Bước thứ nhất, sau khi chuẩn bị các dụng cụ cần thiết, tiến hành lắp thủy lực vào gông. Lắp ống vào gông hàn. Chú ý khi lắp gông hàn vào vào máy hàn chúng ta phải siết chặt và đều Sau khi cố định ống và máy hàn, chúng ta tiến hành lắp máy bào vào máy hàn để tiến hành làm nhãn hai đầu ống chú ý khi bào máy bào nó phải sạch hai đầu ống tạo hai mặt phẳng sau khi bào xong chúng ta tiến hành tháo máy bào ra Kiểm tra hai mặt tiếp xúc của ống bạc, ống hàn đã khít với nhau chưa? Sau khi vệ sinh xong, lắp hạt, lắp bàn gia nhiệt và tiến hành làm nóng hai mặt tiếp xúc của ống. Nhiệt độ cài đặt tùy thuộc vào nhiệt độ của độ dày của ống và các bảng theo bảng tiêu chuẩn nhiệt độ Thời gian ép mặt sẽ tùy thuộc vào độ, độ dày của sản phẩm. Sau đó ta sẽ tiến hành ép ống. Lực ép ống sẽ tùy thuộc vào biên độ chảy và độ dày của từng sản phẩm. Quá trình ép ống sẽ diễn ra trong khoảng 10 đến 15 phút là xong một sản phẩm. như vậy ta đã được một mối hàn sau đó tiến hành tháo công tháo công ép ống và kết thúc một quá trình hàn ống